Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mà Đại Can đây Và hôm nay chúng ta sẽ làm làm bài tập giải bài tập vừa hình và dạng hình vĩ strand nha Thì giờ hôm nay chúng ta và ờ, chúng ta sẽ làm bài cũng là dạng vị hình Và đó sẽ là bài vị hình ờ, ở, ở, ở năm Mỹ Hậu Giang năm 2019 Nên đấy cái cái bài này thì nó cũng tương tương đối là dở rồi nếu các bạn biết uh, biết cách áp dụng nó vô nhiêu áp dụng cái cách dở đó theo nhiều cách khác nhau thì đây bài này chúng ta sẽ học nha thì nếu các trước khi bắt đầu thì nếu các bạn thích video thì các bạn nhớ like share subscribe và các bạn nhớ nhấn một chuông thông báo để mà uh, biết qua những thông tin kênh và video mới của mình nha giờ bắt đầu nào thì bài tập 6 thì đây à, bài vị hơn ở năm 10 hậu gian năm 2019 thì mình sẽ nói thông tin của nó và đây sẽ là chủ trình hình bon được đây hình bên được ghép từ 12 hình ngũ giác đều có độ dài mọi cạnh là 80 bước nét vẽ bằng một giờ là người ta yêu cầu là chúng ta hãy sử dụng phong nghiệp strap để mà vị cái hình bên là hình trước mặt này à. thì lúc đó sẽ chạy à lúc đó nó sẽ vỉ một hình như vậy thì lúc đó các bạn sẽ liêu tượng nó một cái đấy đấy vậy là các bạn nhìn thấy nói các bạn thì nghĩ ấy, hình đồ hình mà mấy cái hình đó mấy cái hình mà nói nó đang làm gì nó có cái vé vàng ngựa gì thì mình thấy là nó đang nói với nhau nên ấy nó nói ờ, là nó sẽ ở giữa các bạn thấy nó ở giữa cái đường nó nó điều vị cái cái tâm bắt đầu của nó ở giữa màn hình luôn và có vị trí nào khác về cái hình đó chúng ta vị là hình cuộn giáp 12 hình ngũ giác có độ dài mỗi cạnh là 80 nét vị bằng 1 vậy giờ chúng ta thì bắt đầu nha thì, thì lúc đó chúng ta sẽ làm phần chuẩn bị trước và sẽ bật tiếng Việt cho các bạn luôn các bạn các bạn nhớ trước khi làm là nhấn vô nút tiêm phong mở lòng và nhấn nút bút vĩ vĩ ven lỗ trường của bạn thì chúng ta sẽ bắt đầu đầu tiên các bạn nhấn vào nhóm sự kiện và thêm cái khối lột thêm bóng và mấy rau màu xanh Tiếp theo, các bạn thêm khóa rồi số tất cả đòn số mấy hình trước khi vĩ Rồi tiếp theo các bạn thêm cái khóa lệnh dốc bút rồi chuẩn bị bắt đầu chuẩn tim nền rồi chuẩn bị vĩ lúc đó chúng ta chỉ có hai cái đơn giản à chọn bút màu đặt kích thước bút vĩ chọn bút màu rồi chúng ta chọn bút màu về cái hơn lúc nãy chúng ta nhìn lại nó màu xanh đúng không rồi còn như dây đây nha rồi đặt kích thước bút vị anh một do nó nói là nép vị bằng một rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn chỗ rồi mà đúng ấy thì con me nó sẽ đúng đây và nó sẽ hướng một số 90 90 gì cũng được nha rồi tiếp theo à chúng ta sẽ cho nó lặp lại 12 lần do nó có 12 cái hình ngũ giác đó, chúng ta sẽ lập lại 12 lần và trong cái lời 12 lần đó chúng ta sẽ lập lại 12 lần cái việc bài vĩ hình ngũ giác rồi xây xây vai một hướng nó vĩ tiếp rồi ra cái hình này đầu ra nhấn nhấn vào nhóm nhóm khối lần đây à và nhấn là nút tạo một khối cái bài đặt tên là hình ngũ giác là hình năm cạnh đấy rồi nhấn nút thêm dữ liệu đầu vào số hay chữ và đặt là đồ gia cảnh để chứ mình, ờ, đồ muốn nhập gì á mình nhập vô trong cái phần dữ liệu đâu vào đây à rồi mấy cho nó thu thu dữ liệu đó đâu là và nhấn vô khối lệnh chạy mà không làm mới màn hình rồi cuối cùng nhấn ok như vậy thì hình đủ giác đồ gia cảnh này ấy chúng ta bật vô nút nhóm chuyển động nhóm điều khiển với lặp lại 5 lần bởi vì nó các bạn đều biết cách vỉa hình đa giác đúng không hình đa giác cách vỉa hình đa giác là cái cách đó là quan trọng nhất để mà các bạn có thể vỉa bao nhiêu hình mà bao à, bao cái hình mà có bao nhiêu cạnh được vỉ không được mà mà còn phải tính toán là các bạn thì nếu các bạn đã không biết thì mình cũng chỉ nói luôn là giống như ba trăm hôm nay chỉ lấy 360 là gấp độ xây hết mẹ à, xây hết đứa ấy chia yeah. lấy đó lấy 360 đó chia yeah, cho số cạnh của cái hình đa giác mà mình cần vì nếu như hình đa giác đó, nó có bao nhiêu cạnh 4 5 6 7 8 9 hoặc 100 hơn nữa. là có lúc nó à, nhiều cạnh nó cũng hình tròn nên đấy nhớ hình vuông ơi hình vuông ờ, ba trong có bốn cạnh vậy lấy 360 chia cho số cạnh nó là 4 360 chia cho 4 bằng 90 vậy hình đại giác vậy rồi ra lập là 5 lần là di chuyển rồi trong đây nó ghi lên đồ ra một cái 80 bước ghi di chuyển 80 bước rồi chúng ta sẽ cho nó xem phải xem phải hạt xe trái cũng được đấy rồi lúc đó xe phải chúng ta sẽ làm theo cách uh, công thức tính của hình đa giác ấy là 360 chia cho chia cho 5 với nó có 5 cạnh hình tụ giác có 5 cạnh không Để cái phần di chuyển ấy chúng ta mình thêm cái dữ liệu đâu vào đồ gia cạnh này à nữa cho nó di chuyển số đồ gia cảnh, chừng mình thêm khối lượng về vô à vô trong cái lập lại 12 lần rồi mình ghi là 80 thì nó thu nhập dữ liệu đâu vào vô là đồ gia cảnh là 80 về đó sẽ di chuyển đồ gia cảnh bước vậy di chuyển 80 bước thế là mình nhập 80 còn nếu 50 thì nó sẽ thay đổi thành di chuyển 50 bước đấy cái này ấy, các bạn nhớ thêm khối lần đặt bút vào để các bạn chỉ vỉ đấy các bạn thấy là nó đã vỉ một cái hình rồi đúng không rồi tiếp theo ấy chúng ta sẽ làm như làm việc đeo chúng lập lại 12 lần vỉ hình này rồi nhưng mà không thấy 12 cái hình đã xuất hiện nó đúng rồi nhưng có một cách thiếu thiếu lần như vậy nó ấy mà mấy cái mấy cái ờ, hình ngụ, ngụ, một hình ngũ giác ở trước mà còn mấy cái hình ngũ giác ở sau ấy nó bị nó bị chia lắp lại nó bị dính nhau rồi là chúng ta sẽ cho nó xây phải nữa và xây phải theo công thức của kia ờ, hình hình đại giác là 360 chia cho số cạnh nó còn nếu cái việc lập đề 12 lần ấy Vậy vẫn tính như là chia cho số hình thì xuất cảnh đấy bây giờ 60 triệu 12 12 hơn và lúc đó nó lặp lại và chúng đây là thấy nó đã vẽ được một cái hình à, một cái hình đó rồi đấy các bạn thấy giống chưa được chúng đây team cũng không chúng đây chỉ cần tìm cái khối lượng cái khối lượng hiện ở đây về khối lượng ẩn trước khi khối lượng hiện trước khi vĩ và khối lượng ẩn sau khi vĩ xong đấy thì các bạn nhìn này thì nó đẹp hoàn hảo không giống như cái này thế này chị thấy nó khác màu không nhưng mà như vậy đúng không cái này bị từng bước từng bước ngoài đây là nhanh hơn đây chưa bằng một giây xong luôn còn đây một hai hơn hai giây nên đấy nên Vậy giờ chúng ta để lab xong Các bạn thấy hai hình giống nhau đúng không Vậy giờ hôm nay chúng ta để lab xong ba này rồi Thì giờ uh, Mình chỉ mong các bạn làm được nha Thì giờ Xin chào các bạn và bye bye nha Nhớ subscribe, like, share Và nhớ nhấn nút phòng chuông thông báo Để mai mình biết được những thông tin mới về kênh mình Và video mình Và mình sẽ cố gắng nỗ lực làm thêm những video mới nữa Giờ xin chào các bạn và bye bye Bye.